thường mình dùng những đầu và lúc nào cũng người có những là người trải nghiệm nhiều loại táo biển động ở trên chương trình đây cùng táo cà táo táo táo táo táo táo táo táo táo táo táo tôi là người đi làm đường ba mươi Tết 2023. Các bạn chúng tôi chỉ dạy được nguyên tắc, nguyên tắc tập trung trên tạo trên mạng hỗ trợ và không thể hiểu được xe, tâm là rất là Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự tối của Đài truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 21 tháng 1, tức ngày 30 tháng Chạp năm nhâm dần sẽ có một số nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chúc Tết cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Cách đây đúng 50 năm, trước thềm xuân quý sửu 1973, toàn miền Bắc vui đón một cái Tết yên bình thực sự sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Quân và dân huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Vui xuân mới, những Tết không để tổ quốc bất ngờ từ hướng biển. Bà con Việt Kiều tại California Mỹ rộn ràng mua sắm Tết. Trong năm đầu tiên, California ghi nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ chi thức của bạn